Chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh Linh cảm ơn cả nhà rất nhiều vì luôn đồng hành với kênh của Linh Linh không nhớ đây là lần thứ mấy mình bay luôn á Hình như đây là lần thứ năm thứ sáu gì đó Và Linh rất là thích anh phi công này Tại vì anh dạy cho mình rất là kỹ nè nha à, Cách mình à, đón hướng gió và cách mình à, bay á, cho nó nhẹ nhàng Hôm nay thì Linh lại tiếp tục kể cho mọi người nghe cái công việc hàng ngày diễn ra ở đây như thế nào rồi ờ, giống như tiếp tục cái mà các ờ, các cái clip trước mọi người đã xem rồi đó cả nhà Welcome back to my channel I cannot remember exactly how many times I've flown This pilot have told me very carefully He told me how I can go on with the wind and how I can move the plane up smoothly. And today I wanna continue tell you how we run our day at the airport. Just uh, continue, uh, continue with the previous clip you have ever seen. But let me land first and then I will tell you more when I am on the ground. Mà đầu tiên á, mọi người phải để lên đáp xuống mới được nha Đáp xuống xong thì à, mình mới à, tiếp tục câu chuyện về cái sân bay này nữa nha cả nhà Deze aan, toch? Oké, maar. Kijk, dan, Ja, vol licht, vol licht. En start nu. kiểm tra cái máy bay nó bay lên có độ an toàn chưa cái dù của cơ của cái cái um, cái dây cáp nó có bung ra chưa đó là kèn báo động của cái trất ngoài đó đó cái xe kéo ngoài đó bây giờ cái dù nó đã bung bắt đầu nó từ từ nó rớt xuống It's okay now, right? ở đó có một máy bay không biết nó sắp sắp đáp xuống rồi đó cái máy bay đó chạy nãy giờ chạy đường vòng cũng xa ô có một một máy bay này đáp xuống nữa rồi là số mấy ta ờ, tám tám một tám tám một Hier ist doch mhm. allein Land nur. Okay. Hết rồi cả nhà ha. Xong cái này thì đi xuống dưới làm công việc ở dưới dưới lên nha. Bây giờ ờ, khi mà mỗi chiếc ờ, máy bay đáp xuống là mình phải ờ, đi có một chiếc xe như vậy nè kéo nó trở về cái chỗ cũ. Thì bây giờ mình đi để lấy chiếc xe. Ok. on the uh, flight land we need to go pick it up so so we uh, travel with the with this I don't know how to call this mobile uh, mobile scooter and then uh, we go to uh, pick it up and pull it back to this place gần tới rồi mình phải chạy đúng cái đường và không được chạy trên cái sợi dây dây dây, dây, dây cát nha cả nhà we are not allowed to ride on the cable we have to ride in the right place on the right place not in the right place on the right place we're almost there chung là mình thích thì mình làm thôi chứ không phải là người ta ép buộc mình làm nhưng mà mình linh thích làm cho nó vui ok đây là cái bánh xe mà mình phải gắn phía sau cái đuôi ờ, máy bay tại vì mình mới gắn cái máy bay nó mình kéo chiếc máy bay thì cái nó mới mới uh, nó mới uh, kéo được nếu không thì sẽ không kéo được we need to connect this wheel to, uh, to, to, the tail of the flies. Otherwise, we cannot uh, pull them. Sorry, cannot pull it. have to put in the price like idee. Wacht, nee, nee, nee, Lin, zit hij wel goed? Moet hij iets naar achteren misschien? Nee, de achter is... Uh... Nee, moet het, hele ding naar achteren of niet. Zit hij daar achter tegen, tegenaan? gắn Oké. vị trí đó cả nhà cả nhà phải gắn nó vào như vậy nha rồi ở phía rồi bây giờ mình đi ra mình gắn cái sợi dây cái kéo này thất nghiệp đi lại đây sẽ làm ờ, cái chuyện mà có này Netjes, lekker weg geweest. Ja, ja heel goed. <laughs> Hiereltje die ging gewoon te biep vliegen hier, hè boe. Oh nee, had ik nog een Oh, nog een keer. Ja, dicht. Một người gắn, một người kéo thì nó mới gắn vào với nhau. Ok. Đây. Giờ thì mình lái xe về thôi. Một cái bánh không mình giết thế? Dạ. Bây giờ có chiếc máy bay phía sau cho nên hơi sợ. Biết với. Nee, die kan. Zo rond? cởi cái mũ ra mọi người mới thấy mặt Linh chứ Mọi người thấy không? Phía sau là mọi người đang đẩy chiếc máy bay đó Oké. Okay. Draai, draai, die gang. Ja. Nog verder, nog verder. Nee, die kant op. Ja, even naar kijken, naar hem kijken. Deze baan. Oké. Okay. cái chiếc máy bay này đó là mọi người muốn mua Dạ. Yeah. giá của nó red door of uh, rice yeah, tray. yeah. Chiếc máy bay này uh, là giá yeah, dạ, của midden. nó. Midden. Hier yeah. zo. Ok. Giá của nó là 7 80 ngàn euro cho nên ai muốn mua cái giá này thì mua mà mua được cái giá này xong là phải mua nguyên cái miếng đất như vậy nha cả nhà rồi mua cái gara để nó nữa chứ không phải là chỉ có mua chiếc máy bay không đâu cho nên Linh nghĩ là nếu mà muốn mua một chiếc máy bay này là máy bay tư nhân ít nhất phải có 300 ngàn If you want to buy, uh, sorry, the the cost of uh, one flight is uh, about 70 to 80 euro or 80,000 euro. Yes, if you want to buy this one, uh, you want to buy and flies you have to I think minimal have uh, 300,000 euro because you need to buy a, uh, a big and also the uh, for the uh, for, for, for the for the airplane for the flight I just mix it up Nog ietsjes verder naar achteren? Yes. Yeah. hoor. Ja, nu naar de bus. naar de bus? Ja, dat zie je. naar de bus toe. Nee, daar is de bus. Oké. Okay. is one onze bus. This one nee, er is daar maar één bus hier zo. die eh. kant op? Ja. Linh phải đi lấy cái sợi dây đó ra xong một cái quá trình kéo máy bay mọi người coi tiếp nhé còn quá trình à, để cho máy bay nó bay lên nữa xe đụng chỗ chút xíu gặp lại nha bye bye cả nhà biết không cái tổ chức này á là tổ chức cá nhân nha chứ không phải là của chính phủ hoặc là của một công ty gì đâu đây là của việc đội bay Hà Lan đó cả nhà nghĩa là của mấy cái người phi công ở Hà Lan và họ hùng tiền với nhau họ mua cái miếng đất này mua máy bay cất nhà hàng và bắt đầu à, giải máy bay và họ không có lấy tiền công nha cả nhà họ chỉ lấy tiền của học viên thôi để để uh, duy trì cái uh, cái tổ chức này thôi nghĩa là mỗi người khi mà tới đây là phi công dạy học cho mình á họ không có lấy một đồng lương nào hết họ um, tới đây khi mà họ rảnh hoặc là họ thích thì họ sẽ làm tình nguyện viên đa số họ là phi công của hãng ờ, quốc gia Hà Lan hãng KLM và một số họ là phi công của quân đội Hà Lan cho nên ờ, khi mà mình tới đây á, mọi người thấy là Linh đó làm những cái công việc như vậy nè và uh, phụ giúp ở cái cái khu vực sân bay này tại vì nếu mà ở những cái chỗ chỗ commercial của chỗ kinh doanh á thì mình không cần phải làm mấy cái chuyện này đâu nhưng mà mình phải trả tiền nhiều hơn tuy nhiên á linh thấy là linh thích cái chuyện cái này tại vì mình học hỏi được rất là nhiều còn nếu mà mấy chỗ kia thì mình lại mình học xong rồi mình uh, về chứ mình đâu có được tham gia những cái cái khâu nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ đâu ở đây còn có người học lái xe tải đi à, kéo mấy cái dây cáp nữa cho nên linh thấy ở đây linh rất là thích cái tổ chức này à, nói chung là khi mà gặp những người có kinh nghiệm á thì hay lắm uh, this organization is not from a company Are uh, um, commercial organization. It's just a group of pilots in the Netherlands. Not all, but um, some of them, many of them, um, uh, shown the uh, retired pilots or they are still working and they collect money, they put together, they buy uh, stock of land, they build a restaurant and they uh, buy the, uh, uh, the flies and they give the lesson. All of them are volunteers. They don't receive any salaries. They just do it for fun because they like it. Uh, that's why we don't need to pay so much money but we have to do many things like helping in the in the airport but i like it very much uh, because uh, during working i learned a lot uh, the experience which i have never had in my life so this It's fantastic. Và cái um, giống như Linh nói là có những người mà phi công đang làm việc á thì thực ra là có những người đã tới đây học từ năm 14 tuổi rồi đó cả nhà. Giống như con Linh tới đây nè chơi là bắt đầu 14 tuổi tới đây chơi, chơi xong rồi thích cái uh, cái chỗ này và anh ấy học trở thành phi công. Học phi công xong rồi đang làm việc phi công luôn và trong cái kỳ nghỉ này trở lại đây dạy học tại vì anh ấy ờ, thích làm cái điều này Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh nha Linh mong mọi người á, sẽ rất là thích cái clip của Linh giống như là Linh vậy đó Nhưng mà tất nhiên là qua clip của Linh cắt rồi mọi người sẽ không thấy hết cái quá trình học bài của Linh Tuy nhiên là mong mọi người hãy uh, chia sẻ uh, và uh, Linh cũng mong là sẽ tìm được những người có chung cái sở thích bài với Linh Cảm ơn cả nhà rất nhiều chúc cả nhà một ngày thật vui và hẹn gặp lại cả nhà trong một clip tới nhé bye bye.